Xin chào toàn thể anh em nhé Thì ngày hôm nay cơ sở tôi lại à, tiếp tục làm cái clip để à, giới thiệu đến cho anh em làm tay cái cho anh em đi chơi tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu bịp đi lắc tài xỉu bịp ở sòng sới Đấy, và cái bộ hột mà ngày hôm nay cơ sở bên tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 lắc theo ý muốn Đấy, một cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn là không tang lắc theo ý muốn anh em nhé đó thì với cái bộ hột như thế này thì anh em làm tay cái thì anh em ra ra sòng sới anh em đi chơi anh em có thể lắc cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em này và lắc cái bộ hột lên tài xuống xỉu theo ý muốn giữ tài giữ xỉu tùy theo ý muốn của anh em anh em mà đã sử dụng qua cái bộ hột tài xỉu của bên cơ sở bên tôi rồi thì anh em cũng biết là cái bộ hột này nó hiệu quả như thế nào mang lại cho anh em khi anh em ra sòng giới Đấy, thì ờ, về phần tăng tích của nó thì anh em thì cực kỳ là yên tâm anh em nhé bộ hột tài xỉu 2020 lắc theo ý muốn hoàn toàn là không tăng tích này thì bây giờ đi vào tôi sẽ test cho anh em trước tiên là phần tăng tích của cái bộ hộp tài xỉu để cho anh em yên tâm khi anh em ra sòng sới anh em chơi đúng không ạ trước tiên tôi sẽ dọi đèn cho anh em Đấy anh em hột cực kỳ trong luôn nhá ừ. hột thì rất là trong cái bộ hột này thì là hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi và cách lắc một tài xỉu cũng vậy cũng là độc quyền của bên cơ sở của tôi anh em nhé đó nước muối nổi đúng không anh em nổi cực kỳ đều đó đúng không anh em đấy rồi sau đó anh em lau khô anh em à, lưu ý là phải lau thật khô nhá thật sạch những cái nước muối ở trong kẽ hột đấy, để tránh tình trạng là cái bộ hột của anh em nó sẽ bị nặng và lắc sai cái tỷ lệ mà cơ sở tôi đã làm vào cái bộ hột tài xỉu 2020 lắp theo ý muốn hoàn toàn không tăng tích này nam châm thì không hít đấy hoàn toàn không hít đúng không ạ không hề hít đó, thì vừa rồi tôi ờ, test cho anh em về phần tăng tích của bộ tài xỉu 2020 lắp theo ý muốn này Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào test cho anh em Trước tiên là cái tỷ lệ đi đều của cái bộ hột tài xỉu 2020 này Để cho anh em cảm nhận Và biết thêm về cái bộ hột tài xỉu Hoàn toàn là không tăng tích lắc theo ý muốn của bên cơ sở chúng tôi Xỉu đúng không ạ Lên tài tứ ngũ thiên 456 này đúng không ạ Tiếp tục test cho anh em Xuống xỉu đúng không ạ Đấy, bộ, anh em để ý cái bộ một này cái tỷ lệ lên bão của cái bộ một tài xỉu 2020 hoàn toàn là không tăng tích lắc theo ý muốn này thì cực kỳ là cao anh em nhé anh em theo dõi thì anh em để ý bộ một lên đôi lên cặp rất là nhiều đó, để chờ đến những chén bão cho anh em tiếp tục lên tài 553 đó đúng không ạ Đấy. tiếp tục test cho anh em thêm vài chén đi đều nữa xuống xỉu Đấy, bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái cách lắc hột tài xỉu cách lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn anh em nhé lắc cái bộ hột này đi theo ý của anh em xỉu đúng không ạ giữ luôn xỉu cho anh em vài chén một ba bốn tiếp tục là xỉu đó ba ba một vẫn là xỉu nha anh em nhé tiếp tục đúng không ạ lên cặp rất là nhiều luôn đó, chén này bão tứ lên tài đúng không ạ đó thì anh em xem đồ lên đôi lên cặp rất là nhiều để chờ đến những chén bão thì những chén bão như thế này thì à, anh em cực kỳ là có lợi khi anh em ra sòng sới anh em chơi Đấy, những cái yếu tố cần thiết của một bộ hột tài xỉu để cho anh em bị lắc và cái bộ hột này nó sở hữu đầy đủ các yếu tố để cho anh em có thể yên tâm chọn lựa cái bộ hồ tài xỉu 2020 này thứ nhất là tỷ lệ đi đều thứ hai là lắc được giữ tài giữ xỉu thứ ba là tỷ lệ lên bão cao và thứ tư nữa là không tăng tích anh em nhé tiếp tục lên tài tôi giữ luôn tài cho anh em vài chén này bão tứ lắc lên bão ngũ thật là kinh khủng và không thể nào tin nổi đó đúng không ạ quá là kinh khủng luôn thật không thể ngờ được tiếp tục giữ luôn tài cho anh em đó bao ngũ lên 551 đúng không anh em lên đôi cặp rất là nhiều tiếp tục giữ tài cho anh em 336 vẫn tiếp tục là tài tiếp tục đó 245 vẫn là tài nha anh em nhé test cho anh em một chén cuối cùng này vẫn là 246 đi một hột duy nhất đó thì vừa rồi anh em theo dõi video của tôi thì anh em cũng ờ, biết được cái phần nào về cái bộ tài xỉu 2020 hoàn toàn là không tăng tích lắc theo ý muốn này đó, thì anh em nào muốn sở hữu cho mình một cái bộ hồ tài xỉu để cho anh em ra sòng sới anh em ờ, đi ờ, đánh tài xỉu lắc tài xỉu thì anh em hãy liên hệ với tôi theo hai số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn trực tiếp 24 trên 24 Đấy, thì khi mà anh em mua cái bộ hồ tài xỉu 2020 này thì bên cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách lắc hồ tài xỉu cách lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn và chỉ thêm cho anh em những cái mẹo để cho anh em ra sòng sới anh em đi chơi tài xỉu nó hiệu quả và nó mang cái tỷ lệ chiến thắng cho anh em thì cái video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc anh em nào đang xem video hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ bên cơ sở bên tôi cơ sở bên tôi sẽ đăng tải những video mới nhất về à, các dòng đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 mới nhất 2021 mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên video làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em